Dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước uh, à, đang quay trở lại thăm nhà của ờ, bà hai cô đơn Và con gà đó cũng uh, khá lâu rồi, chắc từ trong Tết tới giờ cũng khoảng cỡ 3 tháng nay rồi Từ ngày mà vợ Phước sạch tới giờ, bé giờ cũng đã uh, trên 3 tháng rồi Thì hôm nay uh, ghé lại thăm bà để bà chút ít uh, nhu yếu phẩm, sữa, cháo Cà phê sữa đá đồ, với lại gạo rồi mình à, vào à, thăm bà nhé cô chú anh chị từ từ từ từ vô để coi cái bà đang làm gì trời nghe tiếng là lẹ vậy lẹ cũng vô lé mà chưa gì chân bà nghe luôn rồi rồi ghé vô thăm bà nha à. vợ ờ, con ờ, xanh, dạ, dạ bé cũng được 3 ờ, tháng rồi bởi vì tới giờ ông ổn con mới ghé thăm lại bà thăm bà bà hai nè trai gái gái trời ơi <laughs> đi ra đây ngồi nè bà ừ. ghé lại gửi bà chút quà nè với lại gạo ờ, ngồi bên đây đi ngồi đây đi xích xích ở đây xíu liền coi giờ thấy thấy rõ không rõ rõ rõ rồi gửi bà 10 kg gạo nha 10 kg gạo à, bịch à, ngũ cốc bịch cà phê sữa đá thấy bà uống phê sữa đá hoài à với lại à, hộp sữa anh xua ba uống nước tương ngọt à, đường bột ngọt với lại à, cháo thịt bằm rồi không để đây chút nữa bà cất giùm con nha ừ. đây đây đây chút còn đi đâu nữa không dạ còn con ghé thăm mấy bà cụ khác nữa dạ à. dạ thấy gà lâu quá rồi không có uh, đi đây cũng chồng nó không biết thước có gì không mà sao lâu quá vậy ừ. nè mới cắt tóc hay vậy bà hai ừ mà tóc ha ừ. cắt cho à. dạ rồi dạo này sức khỏe bà sao rồi cũng ổn không ổn hả ừ có bữa thứ chị khỏe lắm có bữa thứ chị nó cũng hơi mệt mệt vì cái hay à, uống thuốc khỏe đó dạ vô cái ngồi hết nè dạ đây xích xích từ đây thì sợ không nghe âm thanh rõ về xa quá Và mấy gài có ai chở đi chích gì không thuốc uống không à dạ cũng như ông bác sĩ ờ, ở ngoài Cần Thơ đó dạ um, ổng cho to mua thuốc ổng nói ờ, hai ga không được mà thì ờ, hai lấy cái to này hai đi mua dựa à, rồi bà gửi ai đi mua cái cô ở bên đây nè dạ cổ đi mua cho bà hả ừ. sữa đâu còn rồi không hết rồi hổng lại gửi mua này không có rồi tính mua cái thứ khác mà sữa hành xua này hả ừ một hộp gì là giờ bà uống cả tháng không cả tháng cả tháng ha tại đợt rồi cũng 3 tháng lâu rồi có gửi có hai hộp mà phải 3 tháng uống thì chắc hết rồi Vậy đợt này ghé lại ờ, gửi cho bà à với kèm theo gửi cho bà thêm ờ, chai dầu đó chai dầu gió ôi cảm ơn nhiều lắm <laughs> dầu gió để xài ừ rồi kèm theo ờ, đây ờ, mấy ờ, dĩ thuốc thuốc kiểu mà cảm ho nhức đầu á nhưng mà cái này là của thằng của bên nước ngoài của úc thì mình lớn tuổi rồi mỗi lần mình uống thì như mình có thấy cảm thấy khó chịu á bệnh trong mình uống cỡ nửa viên thôi uống nhiều quá nó giật thuốc ừ. ha tại vì đối với những người trẻ như con á thì con con tống vô là hai viên dạ. nhưng mà bà hai thì viên thôi Ừ. uống nhiều quá nó chịu không nổi sốc thuốc ừ. nữa rồi lỡ có chuyện gì nữa rồi uh, hay mệt nữa ai, dạ đúng rồi nữa. này chuyến này là mua chuyến này là bà ăn uống đồ cắt cũng cơn tháng mấy à nhiều quá mua à. nhiều cho bà rồi mấy gài có ai ghé thăm gì không có ai ghé thăm gì trên cái ông mà, mà, mà ở đằng nhà máy thì ờ, có cho cũng cỡ hai tháng rồi được dạ. chục ký gạo à. Ờ. với ờ, chục cái mì à. rồi rồi ổng nói uh, nào giờ tôi uh, cho bà không mà nó không uh, chụp phước vô cái uh, tôi nói không ghé bà là thời đó cơi à, ủa mình cho từ thiện thì uh, ừ, mà cũng dành gì ai cho cũng được cho ừ. ai cũng được mà ừ. cho cũng phải dành phước vô rồi thấy vậy rồi không ghé rồi cái hai nói à, cậu ơi tôi à, khổ quá và cả không có mận gì được ai cho cái gì là lấy lấy ai cho cũng lấy đúng rồi thì nhiều khi có bữa con ghé con chỉ gửi cho bà tiền thôi còn nhu yếu phẩm thì à, ừ. bên họ là chỉ cho nhu yếu phẩm thôi phải không ờ cho nhu yếu phẩm thôi. cho được lần mỗi lần cho là được cái gì cái gì bà chỉ mì với gạo à có hai món hả gạo với mì hả nước tương dầu ăn à vậy đó hả này con kèm theo cho bạn ký đường nữa đó với lại uh, ờ, ngũ cốc sữa rồi đầy đủ bột ngọt luôn nói chung là cho nó đầy đủ xài cho nó lâu một tí xíu à. từ lúc con biết bà giờ cũng hai năm mấy rồi à, hai cũng ờ, nhớ nhớ phước dạ tối nằm diễm bao thấy phước vô à vậy đó hả ừ ai nhà sáng vô thiệt ừ cũng hay quá <laughs> giống như là về xuôi đất kiến ha à, với lại đợt này nè có bạn út nhỏ gửi cho bà thêm ờ, năm năm trăm ngàn sẵn con ghé gửi bà luôn để bà bỏ túi dằn túi xài có mua thuốc men gì đó thì uống còn mấy cái đồ ăn này thì chắc đủ rồi với lại ờ, có ăn cái gì đó thì mình xe chạy ngang nè mình ừ. kêu kêu người ta đem vô tới ừ, nhà tới nhà luôn dạ ai đi ra cái nó không cho nó là bà ở đó đi con đem vô cho bà dạ nhưng mà giờ con con ghé lại bữa nay là con thấy bà khỏe nhiều nha đi ừ, khỏe khoắn đồ ừ, khỏe như là uống sữa đồ nữa ha ừ. với lại từ ngày mà mắt bà sáng lên mình sinh hoạt nó cũng tiện dễ ha ừ, điều thứ nhất bà hai mới tắm vô nè tính để xế xế chiều chiều mà chịu không nổi tới cử tắm mà phải tắm tới cử tắm không? ngày tắm mấy cử cử có hai cử có dạ yeah, cử có hai cử có hả ừ mà không dám tắm nhiều sợ nước nó vô trong mình nhiều yeah. Dạ. đó nhìn thử à, bằng đêm cũng hơi khó chịu à. rồi mấy gà mùa mưa tới nè đợt này mới sửa nhà các nhà xong rồi có ờ, dột không không không có gì không dột vậy là khỏe ha đỡ hơn nhà hồi xưa nhiều đỡ ha hơn nhà hồi xưa nhiều hồi xưa nó nó nó tạc nè à. này nó kia gì hai đừng đậu gấm hết trơn luôn dạ đây cái nhà cũng sửa lại cho bà rồi đó làm sàn nước vô nước nôi rồi cho bà con gà thì vẫn bất tử nha cô chú anh chị mấy năm nay rồi gà chắc <laughs> từ lúc bước biết tới giờ là cũng trên hai năm mấy rồi nó thì giờ là tuổi thọ nó chắc trên chục rồi đó à, ơi, nó bất tử rồi 13 năm mấy rồi đó 13 năm mấy rồi ha à. bà ai mua nhiều bà hai cũng không bán hết trơn nó à. khôn quá à. Phước ơi cái cương dữ lắm kìa dạ nhưng mà so với gà thường nó đầu thai hai chục kiếp đúng rồi tại con biết bà hay uống cà phê sữa đá đó bởi vì uh, mua bịch ờ, thêm bịch cà phê sữa uh, hòa tan cho bà dễ bà dễ uống mình chỉ cần mua nước đá thôi chuột miếng nước sôi à sinh hoạt điện đuốc đồ vẫn giờ là thấy đường gõ rồi tiện hơn hồi xưa nhiều ha tiện hơn hồi xưa nhiều con ơi mừng dữ lắm mày dạ nè, à. chỗ ngủ của bà trong đây thì cũng sạch sẽ hơn so với hồi xưa trời ơi con gì quá à, nên bà hai không dám dắt mùa. lên thôi giờ đang mùa mưa đó mấy con bồ hông đó đó đây là cái, à. cái cái ổ ấm của bà đó sàn nước rồi nè cũng xong hết tự sinh hoạt rồi ổn rồi đó nước thì ờ, kéo từ bên nhà cô lệ mở cái dồi cái kéo sợi dây ống vô đây rồi ờ, xài thôi vô lưu đồ xài hết rồi thì ờ, mình vô tiếp xong rồi người ta kéo người ta ờ, đem vô trong đó ờ, có cái dòi đó cho bà hai xài luôn à chừng nữa là người ta làm đường nước luôn ừ, ồ vậy là tiện luôn nha dặn dòi luôn ha ừ, khỏi cần rồi. phải uh, à, xài ké của lệ nữa hả không không có xài ké nữa của ai nấy xài nhưng mà mình xài vậy là mình tốn tiền rồi nha tốn tiền chứ đúng rồi rồi đợt này làm đường vậy rồi uh, vô nước vậy có tốn tiền không tốn tốn nhiêu năm trăm mấy sáu trăm gì dạ rồi đóng chưa chưa chưa đóng tiền nữa chưa À, người ta nói à, cái cậu à, đào đây nè nói dạ. chưa bà ơi chừng nào có nước đồ xài đàng hoàng à mấy đóng ha rồi bà biết là thông tin là chừng nào làm không không biết nữa, mấy ổng làm vậy rồi. <laughs> dạ thôi để đi nữa con ghé thăm rồi dầm chừng ừ. rồi để khi mà con về có cô chú anh chị nào hỗ trợ cho thêm tiền cho bà thì để ờ, bà giúp cho bà được cái phần này thì giúp cho bà vô cái nguồn nước khỏi xài ké nữa ha Ờ, khỏi xài kén cái gạo này à, bà ginh xuống chắc không nổi liêm ơi để, để lại đi. ginh gạo xuống giùm cho bà liêm ginh gạo xuống đi để một hồi nữa nè bà hai nhìn con cái xin tấm hình nha ừ. để một hồi nữa rồi à, bà khó ginh nữa rồi thôi vậy à, chắc có lẽ con xin về nha ghé thăm bà vậy thôi để ờ, gửi cho bà con còn đi ờ, hoàn cảnh khác nữa rồi thôi vậy Phước xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại vào clip sau mấy cái này nhẹ nhẹ thì chắc bà di chuyển được rồi được, tại được. vì biết tại sao phải không con để cho bà tự để để bà biết chỗ bà lấy Đúng rồi. còn gạo thì nó hơi nặng bởi vì để nhờ liêm kinh dùm bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha bye bye nha bà hai giữ gìn sức khỏe nha Phước đi cũng dạng sự bình an nha dạ, dạ. độ cho bình an như sự nha dạ dạ vừa gửi lời thăm à, mẹ trước sau vợ rồi thăm em bé luôn nha dạ thì à, có dịp đi con à, bé lớn lớn tí xíu con ừ. ẩm vô ẩm vô ẩm vô à, cho bà bà hai nựng ừ. bà hai thì giờ là thấy đường rõ rồi nựng là ok ừ, thấy đường rõ <laughs> rồi. dạ rồi chào bà hai nha